Em Tuyền Mitsubishi xin chào tất cả quý anh chị ạ Hôm nay là những ngày uh, cuối tháng 3 năm 2021 Thì uh, hiện tại uh, bên em đang có một chính sách mới dành cho dòng xe Xpander Thì em làm video này để chia sẻ với tới quý anh chị Để quý anh chị nào đang quan tâm Thì uh, sẽ có kế hoạch mua sớm nhất và được ưu đãi tốt nhất trong thời điểm tháng 3 này Thì uh, như đằng sau em đây thì uh, chiếc xe Xpander đang có sẵn xe đủ màu, đủ các... Uh, Ờ, phiên bản số sàn số tự động để quý anh chị lựa chọn thì Xpander nó có bốn màu để quý anh chị lựa chọn nhé trắng đen bạc nâu không có màu đỏ anh chị nhé nhiều anh chị hỏi em về màu đỏ thì xe này không có thì uh, chiếc xe Xpander này thì nếu mà quý anh chị đặt xe trong tuần này là vào ngày uh, từ ngày 19 đến ngày 20 tháng uh, 3 năm 2021 thì bên em sẽ tặng thêm cho quý anh chị một chỉ vàng nữa một chỉ vàng nhé anh chị nhé ngoài giá trên thị trường ra thì bên em sẽ tặng thêm cho quý anh chị một chỉ vàng nữa thì hiện tại bây giờ giá lăn bánh của chiếc xe Xpander số ờ, sàn thì đang là chiếc xe này giá lăn bánh của nó chỉ còn có 583 triệu và tặng thêm quý anh chị một chỉ vàng Đấy. Còn ờ, đối với số tự động thì giá lăn bánh của nó là 657 triệu Cũng tặng quý anh chị một chỉ vàng Với dòng xe Xpander của nó thì giá lăn bánh của nó là 720 triệu Và cũng tặng quý anh chị một chỉ vàng Đấy. À, còn nếu anh chị nào mua xe trả góp chẳng hạn thì ờ, số tiền tối thiểu quý anh chị cần phải có đối với số sàn là 175 triệu còn số tự động thì quý anh chị sẽ cần là tối thiểu là 200 triệu để lăn bánh và với bản cross thì là tối thiểu quý anh chị cần là 220 triệu để lăn bánh xong xuôi một chiếc xe đó đây là em đang tính với giá ở tỉnh quý anh chị nhé đó thì ờ, với mức tính như này thì em sẽ tính tạm cho quý anh chị vay trong thời gian là 7 năm, tương tự tương tự là 84 tháng ạ. Thì ờ, đối số sàn thì quý anh chị sẽ phải trả tháng đầu tiên là rơi 8 triệu. Còn đối số, số tự động là 9 triệu và đối bản Xpander Cross là 9,8 triệu đồng. Đấy. Thì ờ, cái số tiền hàng tháng mà quý anh chị phải trả ấy, thì nó sẽ phụ thuộc vào số tiền quý anh chị vay này, số năm quý anh chị trả này và lãi suất ngân hàng thì hiện tại lãi suất ngân hàng của bên em đang tính cho quý anh chị là 0,72% một tháng. Tức là 100 triệu thì quý anh chị chỉ mất có uh, ờ, 720 nghìn tiền lãi thôi. Đó. Và cái lãi suất này sẽ tính theo dư nợ giảm dần. Còn uh, ờ, quý anh chị muốn em tính hàng tháng quý anh chị uh, phải trả bao nhiêu theo cái số tiền anh quý anh chị vay thì vui lòng liên hệ với em Tuyền theo số điện thoại là 0936 929 444 anh chị nhé. Em sẽ gửi bảng kê chi tiết giá lăn bánh và các cái khoản trả góp cho quý anh chị. Đấy. Thì um, với dòng xe Xpander này thì bên em ngoài cái uh, hỗ um, khuyến mại cho quý anh chị chỉ vàng đấy thì bên em vẫn có tặng cho anh quý anh chị gói combo phụ kiện trị giá 10 triệu. À, để biết chi tiết thế nào thì quý anh chị vui lòng liên hệ với em nhé. Đấy. À, nếu mà quý anh chị um, uh, quan tâm dòng Mitsubishi nhưng không phải Xpander thì bên em cũng có rất nhiều dòng xe để quý anh chị lựa chọn như là Outlander cũng dòng uh, đấy là dòng Lam Cộng 2 và cao tiền Xpander thì giá lăn bánh nó rơi tầm khoảng uh, uh, gần 1 tỷ 809 là giá lăn đến uh, 909 tùy theo cái phiên bản đó thì uh, quý anh chị uh, quan tâm